và trời xanh gió mang hương thơm lành sóng đưa từng lời ru ôi áo ôi à một ngày nắng đã lên vui đi ta lo gì đời có bao lâu có mấy khi thuyền xuôi gió dâu dòng người vội lắm giữa biển khơi họ dốc kéo lên cá nồm lắng ta vui ca sớm hôm họ dốc kéo lên đường mơ ngoài kia tôm cá đang chờ kia tôm cá đang chờ